vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ anh em truy cập vào mục nhà tức là trang chủ cho mình ha kế tiếp nhấn vào nạp địa này anh chị nạp tiền này khi em quan sát này ở đây sẽ có hai tài khoản chúng ta thể nạp tiền nhá là tài khoản cơ bản và tài khoản đầu tư ngoài ra ở đây sẽ có các lưu ý anh em nhớ đọc kỹ cho mình ha rồi mình nạp tiền vào tài khoản cơ bản nhấn chọn vào chuyển vào tài khoản cơ bản này cái tiếp anh em quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví TX của anh em trên app này. Anh em nhấn vào sao chép đường dẫn để tiến hành sao chép địa chỉ này. Sau đó truy cập vào các ví tiền tử như Binance, Trillnet, rồi Alert, vân vân và Memeha. Sau đó chuyển tiền đến địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để anh em quan sát dễ dàng nha. Ok, thì đây là ví tiền tử Binance của mình. Thì chỉ thêm ấy, anh em nào chưa có tài khoản Binance thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha Khi em đăng ký qua link đó sẽ giảm ngay 10% phí giao dịch hạn thì ở giao diện trang chủ của Binance anh em nhấn mục ví ở góc bên phải dưới cùng cho mình này kế tiếp chọn root nha sau đó ô tìm kiếm anh em tìm kiếm cho mình từ khóa là TLX nha kế tiếp chọn gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này ok ở mục địa chỉ anh em tiến hành dán địa chỉ ví TLX của anh em trên kia vào đây ha thì ở mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là tròn TLC 20 nha tiếp theo anh em nhập số TX em muốn làm vào mục số lượng này em lưu ý nhá là trên kia chúng ta nạp tối thiểu là 5 tx nha rồi mình nạp 10 tx chẳng hạn này sau đó anh em quan sát ở góc trái dưới cùng này ở đây có một số tiền số tx anh em nhận được ở đây là 9 tx nha tức là phí mạng đối ở đây là một tx đấy tiếp theo anh em nhấn vào nút ở góc bên phải dưới cùng này kế tiếp chọn xác nhận ha sau chuyển tiền xong rồi chuyển 10 tx xong rồi em quay trở lại và nhấn vào mục đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình nha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 thì đó là cách kiếm tiền nhất cách kiếm tiền chính ở trên app này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục đầu tư này tức là invest đấy thì em quan sát này ở đây sẽ có danh sách sản phẩm cũng như là nạp tiền và danh sách đầu tư nha. rồi ở danh sách sản phẩm thì sẽ có 1 2 3 này, 4 5 này, 6 7 7 gói đầu tư nha. đó với các gói là sẽ có tỷ lệ lãi suất khác nhau này và thời hạn khác nhau nha Dù gói đầu tiên thì sẽ có tỷ lệ lãi suất là 3% và thời hạn là một tuần tức là 7 ngày nha. Rồi gói thứ hai là 4% cũng là 10 ngày và gói cuối cùng sẽ là tỷ lệ lãi suất là 15% và có chu kỳ thời hạn là một năm anh em nhé Ok danh sách đầu tư thì sao danh sách đầu tư nghĩa là sao và anh em mua gói nào ở danh sách sản phẩm này thì ở danh sách đầu tư sẽ hiện lên anh em nhé rồi kế nữa mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục share này tức là đăng lại này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 như em quan sát này, ở đây sẽ có level 1, level 2 và level 3 cũng như hiện lên thông tin đăng ký của tất cả những người đã đăng ký qua đường link của anh em nhé. Và anh em có thể đọc này là người dùng mới đăng ký thông qua liên kết mời của anh em ấy, liên kết giới thiệu ấy thì em có thể nhận hoa hồng lên tới là 15% trên tổng số tiền họ đầu tư của các thành viên trong nhóm anh em nhá. Đó một mức hoa hồng mình thấy cực kỳ cao này anh em ạ, lên tới 15% anh em ơi. Thì đó là những cách kiếm tiền chính của chị em này. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em các chúng ta rút tiền chị em này như thế nào nhá em quay trở lại một nhà này, tức là trang chủ này kế tiếp nhấn vào rút tên là rút tiền cho mình nhá em quan sát này ở đây sẽ có 3 tài khoản chúng ta có thể rút tiền nhá là tài khoản cơ bản tài khoản khuyến mãi và tài khoản quà tặng này dù đây mình rút tiền qua tài khoản cơ bản này kế tiếp em quan sát này là hạn mức rút tiền hàng ngày của mình ấy đó tức là mình có thể rút tối đa là 0,45 tx nhá và anh em cũng thể đọc là rút tiền trong 24 giờ tức là sau một ngày chúng ta sẽ rút tiền được một lần nha Ok, cái tiêu mục địa chỉ rút tiền anh em tiến hành dán địa chỉ ví TX của anh em trên các sàn hoặc ví tiền tử như Binance, Cholet, rồi Olet, vân vân và mây mây ha. Ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví TX của mình trên sàn Binance này. Kiếm nữa ở mục hạn mức rút tiền, anh em nhập 0.45 vào đây này. Đó, mình có thể rút tối đa là 0.45 đấy anh em ạ. Sau đó mục mã bảo mật, anh em nhập vào khẩu đăng nhập, mật khẩu lúc chúng ta tạo tài khoản vào đây ha. Và cuối cùng nhấn vào gửi đi để anh rút tiền này thì này sẽ thông báo là thành công tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha. ok bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví binance của mình xem tiền xem trade của mình đã được cộng hay chưa ha thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 0,45 tx thành công vào app này rồi nha. anh em thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này thì đây sẽ có số tên anh em nhận được cũng như là mạng lưới này rồi ví là tiền cũng như là địa chỉ hay là thời gian tiền về nhá đó anh em có thể quan sát thấy nhá thì đó là cách rút tiền xem này cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi chứ ạ